Xin chào tất cả các em. Cô trò mình đã cùng nhau ôn lại toàn bộ phần lý thuyết của chuyên đề số 1. Và bây giờ, cô trò mình cùng nhau tiếp tục vào phần tiếp theo, đó là phần bài tập tổng hợp. Ta đi vào nội dung của bài đầu tiên, bài số 1, có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A. Cạnh AB bé hơn cạnh AC và AH là đường cao. Được chưa nào? Cô trò mình cùng nhau vẽ tam giác ABC vuông tại đỉnh A các bạn nhé. Và luôn luôn nhớ là phải đọc kỹ đề bài nhớ may mà các bạn vẽ cạnh AB bé cạnh AC là bài toán trở nên sai. Mà sai hình là coi như là bỏ luôn bài hình các bạn ạ. Rất là phải cẩn thận nhé, đọc kỹ đề bài. Nhớ chưa nào? Vẽ hình ra ngoài giấy nháp trước khi vẽ hình vào bài thi. Các bạn nhớ nhé. Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và cạnh AB nhỏ hơn cạnh Á, AC. Được chưa? Đường cao AH, AH là đường cao. Từ H kẻ HM vuông góc với cạnh Á, AC. HN vuông góc với cạnh AB. Đó, các bạn lưu ý nhé. Vâng, thế câu hỏi đặt ra là cho tỷ số, câu A, cho tỷ số HB trên HC là bằng 9 phần 16, cho AH bằng 7 phần 2 cm, 7,2 cm và yêu cầu tính độ dài các cạnh của tam giác ABC và tính độ dài hai hình chiếu của cạnh hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền, đó là tính HB và tính HC. Vâng, thế thì ở câu A cô trò mình cùng nhau xử lý như thế nào nhỉ?